Good morning anh chị và các bạn Hôm nay uh, Steven trở lại uh, Cái nhà của bà Hẩm mình mua Mình có uh, để mấy cái cây của ông nội trồng phía sau á Thì hôm nay cũng qua mình dọn dẹp một tí Cho nó sạch sẽ để ngày mai người ta cắt cỏ Rồi mình sẽ quay lại một ít uh, Cây mà ông nội đã trồng rồi cho mọi người uh, xem như thế nào Với cái cây giống Nếu ai cần mua cây giống thì có thể liên lạc với ông nội nha Anh rồi cho anh còn Feeder 646 207884 chỗ này là mấy cây đã mới vừa trồng nè đa số là măng cầu na đó một tí nữa mình sẽ quay sơ sơ cách của nội trần lại cho mọi người xem để trồng ờ, thế nào cho nó tốt đây cũng còn số cây giống này nha nếu anh chị nào cần à, có nhu cầu ở Florida mà có nhu cầu à, mua cây giống thì liên lạc với mình nha trong măng cầu na, còn cái này thì có thể uh, next year mới dự ương đủ thứ cây vậy đây măng cầu na loại này thì hiện tại bán 30 đồng cây nha mọi người bên kia thì à, bên kia hai chục đó cha hai chục bên này ha ba chục nếu mua chờ, mua nếu mua 10 cây thì tặng cây còn à, cái này cái gì lý. lý hả ồ trồng luôn cái lý luôn hả xoài mãng cầu ô oh, mãng cầu không phải mãng cầu có cây mận cây mận nghề cho tính bán nhiêu mận mua bán ờ, giá 80 thôi bán ờ, dạ, cây cuối cùng nè cây dạ, cuối cùng là ờ, mận này mận này mận xanh nha mọi người chứ không phải là mận hồng đào nha Đấy mà. mận chuông và mận xanh đó nếu ai cần mua thì liên lạc với uh, Uncle Peter 646 207 8824 Đấy, biết Uncle Peter là ai Uncle Peter là chào chào mọi người Hello trước khi muốn gọi mua cây thì nhắn tin trước nha nhắn tin trước để bị gì ờ, spam nó gọi nhiều quá thành ra nhiều khi thấy số lạ không có bắt á thành ra nhắn tin trước đi nhắn tin trước đi ờ, vô số ờ, sáu bốn sáu hai không bảy hai không bảy tám tám hai bốn hai không bảy tám tám hai bốn đó thì nhắn tin trước cái rồi nói à, muốn mua cây thì gọi thì tôi thấy số của tôi bắt liền à. ok đó. Dạ. Dạ. Đó. thì phía sau này mình cũng trồng mảng cầu lum la hết trơn nhớ không có thể ra chắc cũng phải ba năm nữa chứ hả hai năm rồi hai năm rồi có trái ăn rồi chồng đã tới chỗ cái mí đó là hết còn trong kia không có đụng tới đây cũng có cây ổi nè ổi này là ổi sơ tí xịn không nha ruột đỏ trái bự á ổi đa số là ổi để mình chiết hết ra ok ai muốn trồng ổi chiếc thì phải à, liên lạc trước nha tại cái đó chiếc à, tốn nhất từ à, năm sáu tháng á cũng ương cũng có chiếc đó phía sau này cũng tăng cường trồng thêm cây mít có người bạn ở Pennsylvania tên Ngọc cũng đang kêu tặng cây mít tú nữ và không gài bận quá chưa có cơ hội đi lấy cây mít cảm ơn Ngọc nha đã hứa tặng cho cây mít bên đây cũng còn mảng cầu nữa vậy mảng cầu nữa chưa nhiều lắm bên kia thì à, trồng bên đây được à, một hai ba bốn chậu cây xương rồng không phải xương rồng thì à, nói hoài xương rồng <laughs> à, cây này cái gì quá này là thanh long cái thanh long mà kêu nó xương rồng không à <laughs> nhớ nhắc cái xương rồng không nhớ xương rồng <laughs> trồng thanh long ăn mọi người toàn nhớ toàn là xương rồng không à nhìn cái cây đó giống giống như xương rồng á mình tưởng mà nói toàn cây xương rồng không à? đầu óc bây giờ mới bước vào tuổi 50 mà làm giống như về hưu rồi vậy đầu óc quên lãng thiệt tình đây là phía à, nguyên của vườn cây của bố già nè ngày nào cũng ra đây em chăm sóc hết trơn đồ cắt cỏ rồi lôi phân lum la trơn có cái hồ bên kia kìa nó đổ đất lum la trơn mà chưa có bàn xuống xong nữa biết làm tới chừng nào nữa bỏ mấy tuần trước con già kia nó lợi trả cho nó mấy trăm nó lợi cho nó ủi xuống nó mới vừa nhào vô nguyên cái xe nó phóng vô cái nó dính nó luôn mấy tiếng đồng hồ nó mới ra được cũng trả tiền cho nó mà nó chưa có ủi xong nó nói bữa nào cho nắng nắng cho đất nó khô khô là nó ủi cho mình cho xong luôn con gà mấy ngày không thấy mạng nó đâu hết trơn thiệt giờ lấy cái xẻng ra ban được chỗ nào ban rồi à, ngày mai mới à, từng tới từng tới thì à, tăng cường thêm một xe đá nữa 8 tấn hy vọng 8 tấn đó đẩy xuống là vừa cho cái lỗ đó còn thôi ngày mai thôi từng tới thì à, nghe coi đài khí tượng thì à, nghe nói là bão vô Florida thì à, mà có thể thứ tư bão nó mới vô mà hiện tại thì cái đường đi nó cũng hơi xém xém thôi chứ không phải là một trăm trăm dính vô Florida mà có thể bị ảnh hưởng thôi chứ không có để từ từ rồi khi mà tới đâu rồi mình sẽ quay phim để báo cáo cho mọi người biết bão như Florida như thế nào nha nghe tiếng đồn đại thì bà con sợ lắm mà để mình từ từ mình quay lại cho mọi người biết đây bảo ra Florida để biết với cái nữa là hôm nay Steven làm video này cũng à, nói một ít về à, cách à, anh chị nên chuẩn bị cái gì khi di dời về Florida với cách chuyển à, chuyển gì ta chuyển bằng lái xe với sinh học cho các con ở trong trường thì khi mình đi bằng lái xe mình xin bằng lái xe mình đổi sai giấy tờ xe với mình à, xin trường cho các con của mình thì mình nên chuẩn bị cái gì trước khi mình về về bên đây những cái là khi về về Florida nên chuẩn bị cái gì con cái là Steven muốn nói cho, cho anh chị và các bạn nếu mà về về Florida thì cái chuẩn bị đầu tiên anh chị mấy phải phải chuẩn bị là tinh thần tại vì à, nhiều khi mình sống ở trong một cái à, chỗ giống nhà an cư lạc nghiệp rồi á mình ra khi mình ra khỏi cái cái vùng an toàn của mình đó, thì dĩ nhiên cái gì mình cũng sợ sợ tại chỗ đó là nó nó hoàn toàn mới với mình nếu chuyển một từ từ một tiểu bang về khác về Florida thì nó có hơi khó cũng hơi khó để quyết định mấy chỗ này toàn là kiến không đứng lạng hoàng kiến cắn cắn đau lắm mà cha nó cha ông cũng xịt thuốc giết kiến nhiều lắm rồi không mà cũng bị à, kiến cắn à. Viên cả là cái chuẩn bị đầu tiên là cái tinh thần nó cái thứ hai là đương nhiên và đương nhiên phải tìm cái nhà mà theo theo cái bản thân của Steven đã, đã từng đi qua thì anh chị nên à, đừng có à, chọn một thành phố nào nhất định trước mình nên dọn về Florida mình mướn nhà mình ở trước đi tại vì cái nhà của mình mua là mình ở lâu dài chứ không phải là mình mua rồi mình thích bữa nay rồi mình bán ngày mai thì nó nó mất thời gian của mình với đó là đã bất tiện những cái là mua nhà có thể mình mua nhà mới hoặc mua nhà cũ mà khi mình mua cái nhà mới á mình lẽ mình build cái nhà mình bỏ cái năm trời mình build xong rồi mình mua cái nhà ở trong đó trong cái khu mình không có thích thì nó cũng hơi à, hơi khó phải không thì nên chọn cái cái cái giải pháp đầu tiên là mình nên mướn nhà mình ở trước đó tại vì cái trường học của mình là cho con cái mình rất là quan trọng tại cái trường với cái việc làm thì việc làm mình làm đâu thì an cư lạc nghiệp ở đó nó thứ nhất là việc làm đó mình phải tìm cái việc làm trước nghĩa là mình phải mướn nhà ở rồi mướn tìm việc làm chứ làm xong rồi mới chọn trường cho con cái là cái trường cái nó là ở Florida nè không biết mấy tiểu bang khác làm sao cho ở Florida thì anh chị mà nếu mình ở Florida cái cái vùng của mình ở á cái trường học của mình con cái mình phải học ở trong cái vùng của mình cái zone của mình thôi nếu mình mua cái nhà triệu đô nó nằm ở nhà bên kia mà cái trường bên này tại cái trường tốt là nó nằm bên cái khu bên này thì nó không có cho mình từ từ khu bên kia qua bên khu bên này cho con mình học bên này hỏi tại sao vậy tại cái khu thằng thường là mấy cái khu mà nhà nó nó nó có cái trường tốt quá đương nhiên cái nhà nó cũng tốt đó nhưng khi mình mua cái nhà mình rẻ quá mình ở bên cái khu kia nó nó cheap quá mà cái trường bên đây nó tốt quá mình cho con muốn con mình học bên đây nó không cho tại vì cái khu đó họ trả tiền thuế nhiều hơn cái trường nó tốt hơn rồi thì mình ở bên khu kia mình tự nhiên mình cho con mình học bên đây á thì cái cái cái cái zone nó, nó cái trường học bên đây nó có cái zone cái nó nó không có cho mình à, apply trường học cho các con như vậy nó bởi vì mình Steven nói là khi mình chọn cái giải pháp qua để mua nhà thì mình nên mướn nhà mình ở trước rồi mình đi làm rồi cuối tuần mình rảnh rảnh á mình lái xe vòng vòng đi mình tìm mình coi cái cái khu nào nó nó tốt hơn là tại vì cái khu thì khi nó tốt với với bản thân của mình mà không tốt với à, anh chị và các bạn đó à, như là có nhiều người người cũng gọi cho mình hỏi rồi à, nói à, theo cái ID của Steven thì mình nên chọn cái thành phố nào thì mình cũng đã nói mình có làm một video à, khoảng 6 7 tháng nay trước nay rồi mình cũng nói là những thành phố của anh chị và các bạn nên tham khảo thì một tí là mình để cái video cái đường link của cái video đó, video đó ở dưới này cho anh chị và các bạn để để để à, xem lại một cái nữa là khi mình trước khi mình về Florida thì mình nên xin cái cái gì ta nên lấy cái học bạ của các con của mình cái học bạ của ở trong trường á cái report core phải không à, cái thứ hai nữa là mình nên giữ cái medical record nghĩa là xưa mấy đứa nhỏ ở đây nó có thường thường đi bác sĩ thì nó chích ngừa này kia lạc vặt thì mình có cái tấm giấy á, mình xin vô bác sĩ của mình mình xin tấm giấy medical record để mình cho họ điền cái history cái medical history của mấy đứa nhỏ về đây để mình xin xin để, vô học cho mấy đứa nhỏ thì xin vô học đó mình mình đương nhiên mình phải à, có cái giấy medical record mình có cái à, cái à, giấy khai xanh à, mình có cái à, đương nhiên mình có cái là passport là green coin gì đó bất cứ giấy tờ nào để chứng minh mình thứ hai thứ, thứ, cái, cái cái nữa là mình phải có cái, cái địa chỉ để mình muốn mình mình list cái nhà là mình mua cái nhà thì mình nhà mình phải có cái địa chỉ để chứng minh cái địa chỉ đó mình cần có ít nhất có hai cái lá thư giống là cái bill điện bill ga là cái bill điện thoại bất cứ cái bill gì cũng được để chứng minh mình ở trong cái địa chỉ đó ở trong cái zone đó thì nó mới cho mình xin học cho các con nó phải không đương nhiên à, anh chị và các bạn nên có giấy tờ đó mình xin còn à, còn nếu mình đi à, đi xin đổi giấy tờ bằng lái xe á thì bằng lái xe nó cũng xin mình cũng cần chứng minh địa chỉ nó, mình cần bằng bằng lái xe cũ là mình đã có bằng lái xe rồi không bằng, bằng lái xe cũ hai cái giấy à, hai cái thơ để chứng minh địa chỉ giống như cái list nhà ha là cái biêu điện biêu ga như list nhà đặc buồn mới có không biêu điện biêu ga đó đương nhiên mình mướn nhà phải có biêu điện biêu ga phải không thì cái list nhà đương nhiên mình mướn nhà nó cũng có cái list nhà người ta ký cho mình đó mình dùng cái địa chỉ đó mình dùng cái giấy đó mình chứng minh cái địa chỉ mình ở đó phải không rồi à, khi mình có cái đó rồi á thì mình nên đem cái passport mình theo nếu anh chị nào có dùng passport thì nên đem cái passport theo tại cái passport cái cái bằng lái ở Florida nó có cái real ID cái real ID nghĩa là khi mình có cái passport rồi nó bỏ cái cái information của cái passport mình vô trong cái license khi mình đi à, mình đi máy bay á mình đi mình cần bay tiểu bang này tiểu bang kia là mình không cần cái đem giấy passport nữa mình chỉ cầm cái cái bằng lái của mình là đủ thật là mình đi bất cứ trong à, nước nào mà dòng thuộc địa của Mỹ á thì mình không cần cái cái cái, cái passport mình cần cái, cái ID đó là nó, nó cho mình lên máy bay gì mình cần là thứ, thứ nhất là hai chứng nhận à, địa chỉ hai cái gì cái thơ đó chứng nhận địa chỉ cái bằng lái cũ với cái passport passport là tại nó làm cái ID nữa cần cái passport đó nó à, chuyển giấy tờ xe nó cũng tương tự vậy thôi mình cũng đương có có bằng lái xe ở Florida khi mình chuyển cái bằng lái của Florida rồi á mình mới chuyển cái xe mình được cái xe của mình phải chứng nhận có cái thai đồ này kia lặt vặt mình phải đem theo không cái đó thì anh chị các bạn ở làm tiểu bang khác này cũng tương tự vậy thôi cũng nên đem giấy tờ cũng giống nhau vậy thôi rồi nếu ai ai mà không có hiểu nữa có thể à, email cho mình à, ở snguyển 35 yahoo.com hoặc là vô trong việc tham ở bay Facebook á, thì liên lạc với mình, mình mình trả lời thêm cho cái việc này mình cái nói hoài cũng không xong phải không rồi à, gì nữa ta à, à, cái gì đáng tí nói tiếp đây giờ về ngang hông rồi quên mẹ mất tiêu rồi đáng tí mình nói tiếp ok bây giờ tháo ra đẩy mấy cái đá này xuống à, đẩy mấy cái phân này xuống chỗ nào hay chỗ nấy là từ từ ra đây tới đâu hay tới đó lâu quá này lâu quá mệt quá không nhận xúc máy đất đó mệt thiệt á biết anh chị nào Việt Nam hồi xưa sống ở miền à, miền Tây á tưởng tượng mình đi đào hụt mía không xưa đúng là mấy Việt Nam à, xưa mình còn sống ở Việt Nam đúng là sức châu thiệt á đã không biết cả ngày trời không mệt này giờ xúc con tí đất mệt thở không chết luôn bây giờ những người có tuổi rồi không cái gì nữa cũng chậm chạp làm có một tí mà thở cũng muốn, muốn, muốn ná thở luôn công nhận đây là có tụi mà đúng ra tụi mỹ nó mình trả tiền cho nó lợi nó, nó lấy cái máy à, bóp khát nó, nó ủi xuống cái bò mấy cái đất này nó tốt quá cái nó mềm quá xốp dân chơi ủi vô nhào vô cái phụt những cái dính cái xe đó mấy tiếng đồng hồ ra không được tưởng nó ngồi nó khóc rồi chứ cái kia xe cẩu xe cẩu đòi cho nó làm nào bảy tám trăm gì mình trả cái nó ba trăm rưỡi à cho nó đẩy cái đấy xuống cái cùng nó bị à, đợi đâu mấy tiếng đồng hồ cái lấy được mấy gốc cây mà ổng chỗ gần cái thua lót xuống cái nó lấy cái xe xe, xe của nó xe ven á cái câu sao nó kéo vậy mà cuối cùng cũng ra được mừng chết luôn nó nói nó hứa là không ra bữa nào trời nắng là nó ủi xuống mà nó cái tuần này nó không có ủi giờ mình thấy xem mình lấy len mình xúc xúc mệt chết là chịu không nổi à. công nhận ở đây mấy con ve nhiều quá nó kêu ôm um sùm vậy hả nhà có mấy cây này cũng lợi hại luôn khỏi chú Hoàng bên Cali mới qua Hôm cũng gọi con nói ông ở ngoài à, chỗ khách sạn mà đám cưới của con Nha một lần chưa Bữa nay em tính hẹn với ông Quanh đi xem cái nhà Cái nhà mà kêu bán à, 310 á, giao giờ nó xuống còn 310 hay 390 vậy á à, 490 Cái nhà trắng trắng mà dài dài á Có cái trai quay thì dài thiệt mà Con trai bà không đi coi lâu lắm rồi Ồ, cái bên này chưa bán nữa hả? Chưa bán, nó kêu ờ, giá tới 459, bây giờ nó tuột xuống còn cái 400 490 hay 405 gì á. Nhà nhỏ xíu mà kêu giá trên trời với đá không, bây giờ nó tuột xuống thấp. Vậy con gà biết lâu chưa ai mua nữa. Nhà đó thì ờ, tại giờ mà tiền ờ, tiền tiền interest rate nó lên cao quá, nó mới vừa lên thêm 0.75 nữa kìa. Trời đất ơi. Nó mới đẩy 7.75 làm stuck rớt xuống ào ào luôn nhưng mà kali thì ờ, họ bán nhà bán hôm qua mua đâu sợ đâu mua tiền khác thì được dạ. chứ uh, mua tiền ờ, mà mượn tiền thì cái interest rate nó lên cao quá bây giờ nó lên thêm chấm bảy nữa Ồ, dễ sợ ừ. thời ba đình thời đại bảy đần nè bà con giờ đói hết trơn khỉ gì không tiền có tiền mặt thì cái bỏ qua mua nhà thì được tại vì giá nhà giờ nó cũng sừng lợi nếu mình có tiền mặt mình mua nhà được chứ tiền mặt mình bỏ nhà băng cái là cái tỷ một đồng ờ, tương lai còn có 75 sen hay là 70 sen cũng đồng đó mà cái giá trị mình ra mình mua đồ ăn mình mua cái này kia nó không còn giá trị nữa nó mất hết ba ba chục sen bây giờ nó estimate cái inflation tới ba mấy phần trăm mà 35 phần trăm mà nó đồng mất 35 sen tiền của nhà băng vậy thì à, đồng tiền chết bây giờ nếu có khác thì nên mua nhà còn nếu mua à, finance thì có phải suy nghĩ lại tại cái tiền à, rate lên cao quá bây giờ tiền nhiều thì à, nên mua nhà chứ để là nó tự động nó mất anh nó mất rồi nó mất, mất cái, giá trị nó không còn nữa cái buying power nó không còn nữa trăm ngàn còn bảy chục ngàn bảy chục ngàn trời có mấy người lên bình luận trên kênh mà không có nói cái gì tự nhiên à, mua nhà chi vậy à, để à, mình trả tiền interest nhà bang vậy mình đi mướn nhà mình trả tiền interest cho ai vậy <laughs> thường thường ta mua căn nhà nhỏ rồi vài năm sau người gì người ta bán người ta còn mua được căn nhà lớn hơn có ta còn có thể tương đương với nhau đây mình mua mình đi mướn nhà giống mình trả tiền tiền interest rate cho cái thằng mua nhà đó không nếu mình mua nhà thì mình giống như bỏ ống từ từ khi mình lết đít mình đổi nhà mới mình cũng có bán nhà cũ mình cũng có số vốn mua nhà mới tiếp tục còn nếu mình mướn nhà thì mình ở năm 10 năm sau hay 15 năm sau cái mình dời đi là xách đít đi là trống rỗng có gì trơn à, thôi nói chuyện tí thì về mệt quá chị chưa về chứ chơi con đổ mấy cái ờ, đá ra hết trơn rồi chú anh chị giờ mình về già thấy chứ giờ mệt quá không đẩy con tí ủi con tí đất mà nó ngồi thở cũng chết luôn đợi cho ngày thứ hai thứ ba thằng kia lại nó cắt cỏ thường, thường hai tuần đây lại cắt lần mà nó ăn lần nhiêu cũng là 50 đồng hồi xưa 45 đồng cái nào gas lên cái đồi nó xin thêm 5 đồng nữa 50 Dạ tiếng về sau mình về trước Cho thằng giặc kia nó lái cái xe truck vô Nó chạy qua bên kia nó đổ đất Cái xe nó chở tới 21 tấn nó vô nó kéo cái xe Xuống đây cái sụm nguyên cái cái vàng à, quay driveway của mình luôn Giờ phải mua à, đá đổ lên cho nó Đấy, Nên nước nó động đây Từng tới phải order thêm 8 tấn à, đá kiểu này nữa Đổ cái nước này luôn qua tới bên kia nữa để mình lót gạch tính sao chứ bây giờ thì chưa đâu kinh tế khó khăn là tiền sức ra hoài mệt quá oh my god so hot công nhận số là căn nhà là một đất một căn nhà một đất phía bên kia cái đám rừng bên kia là Whiting Ridge đó, đó khu đất của nhà giàu bị tắm nếu bị thai nó không có một mẹ dân giống người gần à, đi xuống lỗ rồi mình đi đi vòng vòng tối ngày chống nạn nó đi xem nhà này người kia dòm ngó rồi ai có làm gì sai cái gì đục rịch cái à. gửi thơ về rồi phạt tiền bỏ tay mấy này luôn á ở Florida này toàn là dân chơi súng còn à. mấy năm trước cũng bị bắn chết hoài rồi cũng tở không nhưng mấy ông nội này giống như vậy về à, kia bằng nè già gần chết rồi muốn uh, show quyền lực nó làm cái gì giống như là nó show power cái nó thôi chứ không có mẹ vậy nó vậy á có nhiều người hỏi là kêu mình à, làm youtube tiếp tục làm youtube là con cái làm thì bỏ video lên là nhầm video thì cô chú anh chị xem nhiều những video không có xem rồi nhiều khi mình bỏ video lên mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà mọi người không cái là như tiểu mình làm video 15 phút mà anh chị xem có 5 phút thôi á thì cái, video nó không được đề xuất lại là làm biết không được đề xuất thì nó không có quảng bá cho mấy người cùng mà xem cùng mỗi chương mục á thì không được nhiều view mà không nhiều view thì không có cái cái tiền vô để chi phí để đi quay phim này kia lặt vặt với con cái là Steven là chủ yếu là làm phim để uh, hồi xưa để làm chơi thôi làm kỷ niệm cho bản thân của mình những cái mình cũng lớn tuổi mình cũng có thời gian đâu mà quay nhiều quá những cái nào mình quay mình để lại sau này cho con cái mình nó xem rồi à, sẵn đó quay nhà cho anh chị à, ở xa rồi từ đó mình mới quen biết giao lưu nhiều anh chị ở Cali này kia mấy người tiểu bang khác á giống như là Minnesota Tennessee Pennsylvania New Jersey cũng có Virginia cũng có hình như là khắp à, miền của của nước Mỹ phải không thì mình cũng nói chuyện nhiều người à, cũng tìm được mua nhà ở Florida lâu lâu có à, anh em cũng rủ nhau ra đi ăn uống à, nhậu để à, quen biết tại phần đông là xem quen biết trên video nói chuyện điện thoại thôi chứ chưa có gặp mặt lần nào thì anh chị cũng ngồi ra ăn cơm ăn tối đó là từ đó mà cái mình có làm video thì vậy rồi từ từ mới quen biết được nhiều anh chị ở đầu cái nó có cái niềm vui từ đó rồi mà lâu lâu nó cũng nản lắm tại đi quay phim nhiều khi nó cũng mệt mỗi còn về nhà é địch bỏ lên luôn la chứ thì đâu có thời gian nhiều những cái là trong tuần đi làm thì còn dẫn à, con cái đi học võ chở thằng nhóc nó đi học võ nhỏ con gái thì nó tự lái được còn nhóc thì lâu lâu phải chở nó đi tuần nó đi là một ngày hai ngày bây giờ nó, nó lăn à, thi lên beo nữa mà vẫn phải chở nữa mà chân nó đau không gà nó qua đi à, cổng vào này. khi vô nó có cái tấm à, cái sticker giống như cái easy pass vậy đi vô cái tự động nó mở lên cho mình mình chạy vô thôi còn mấy người nào mà khách đến thì phải gọi thổi vô nó mới cho vô thứ tư này nghe nói có bảo bà con chạy đổ xăng lum la chơi ngày sáng mình cũng chạy đổ bình xăng không mình vô sắp hàng để mua đồ ăn đầy cho ngoài ngày mai Steven đó Florida bà con những cái mấy người mới mới họ sợ gì đó chứ mấy người ở đây lâu rồi ấy Bảo thấy bình thường giống như họ sống với bảo ra họ quen rồi các anh chị hôm nay mình à, hôm nay ngày thứ bảy ngày 24 tháng 9 à, nghe nghe bảo gần tới à, ngày thứ tư là bảo nó sẽ vô tới Florida thì hôm nay có thể mình đi mua một tí đồ ăn nhà chợ Việt Nam thì à, anh chị nào muốn đi À, muốn đi à, theo à, đi chợ Việt Nam với mình để tham quan để cho biết thì à, theo chân mình nha thì chợ Việt Nam này nó cũng nhỏ thôi cái chợ tên là chợ Liên Hoa à, Liên Hoa Oriental Market thì nó bán đồ nhỏ mà nó bán đồ đủ loại ra đồ khô rồi tôm cá gì nó có đủ hết trơn không thì đồ ăn mì rồi nước mắm rồi một tí nữa mình sẽ quay sơ sơ lại cho anh chị và các bạn để để để biết cái chợ Việt Nam nó nằm ở đâu nó nằm ở dưới downtown Tampa dưới đường Clearwater không à, phải đường Clearwater đường Water Street em nói đầu giờ nói sáng không bữa nay thứ bảy với đầu cái hơi trống mà buổi sáng ha ừ. thường thường đi vô đây chủ nhật con cái ùn bà ừ. con đi à, lễ à, nhà thờ cái đông đầy nên kêu việc chiếc việc kitchen hello anh chị bây giờ mình à, bây giờ mình à, tới à, chợ liên hoa rồi bây giờ đi vô mua đồ ăn Red Bull đủ lội chứ Món Phú Quốc Chỉ ba phần cua Phú Quốc nước mắm ngon nhất bây giờ là vị hương xưa đó nha con Ai mua nước mắm tìm lỗi này nha Nước mắm cá cơm cao cấp chai là 5 đồng 98 Đây là 5 đồng 98 một chai Hả? Trong này có đầu Có đầu á, trong này trong này không Này không này cũng không đầu Này có đầu này 30 40 Tờ đó là con đã mua 30 40 30 10 là này Có đầu lớn hơn á 40 à thì uh, 20 30 ok chó bự vậy wow. đây là mình biết đó nó xanh Mày lấy giá không? Bình Đồng Giờ nó đồng mấy Đồng mấy hả? Xưa bán Bình Đồng giờ Bình Đồng mấy hả? Không để giá nữa dạ, Giờ có gì hết Giờ gì cũng lên giá Tiền không lên mà không Sao lương không lên là thấy cái gì cũng lên lớn rồi bây giờ bán 8 đồng anh đợi em 37 sen Yeah, one pack over here. Yes. Yes. Thank you. You're welcome. chicken là 6 đồng 98 cao nhất là 7 đồng 98 còn 9 đồng 98 bánh phía, chan trứng 9 đồng mấy đánh phía pía trứng là đồng 13 đồng 98 à, bánh pía phúc an trứng 6 đồng 98 bao nhiêu thịt này nướng được nó giá nhiều vậy chín trăm mấy ồ vậy mắc quá à hết hả cho hết rồi không biết quá đây bộ 16 đồng con này xưa có 13 đồng 13 à, đồng chín giờ lên ba ba đồng còn 17 đồng mới mua mấy cái à, bánh bao cho mấy cái nhỏ was uh, Hai bé Say hi Hi Come over here Nè nhìn đó, nhìn bé nè Tiệm này lúc nào cũng đông vậy Chú uh, Chủ nhật, uh, sáng Chủ nhật người ta uh, bà con Việt Nam mình đi lễ uh, nhà thờ về uh, ghé đây cũng đông nhiều hơn Chị Quỳnh cho hỏi nghe nha Quỳnh 1, 2, 3 đọc số điện thoại Số điện thoại đâu? Số điện thoại tiệm Trời nhiệt đích rồi Có 13932 1044 Ok Sáng sớm chị ấy ra rồi vô cái ổng ngọn nữa hỏi cái gì vậy <laughs> Nhát rồi à. Thấy ngầu, thấy ngầu ngầu vậy chứ friendly lắm nha có bảo nổi không em vô nổi không cái này cũng hơi đau tí giờ nó đi chĩa nó đưa ra năm sáu lần với lần nào nữa oh. mấy, mấy lần trước cũng vậy ừ. nó hù nó cho cho tụi cho tụi ờ, Costco với Sam Club làm ờ, làm giàu đi nhưng đâu dám nói cho tụi liên qua đâu <laughs> liên qua của hưởng sói chút chứ à nó nói tính khác thì có sao mà nói vậy đó, vậy đó. Ừ bà con sợ sợ mình đúng không mình ở đây biết mình cũng đâu sợ đâu kia đâu nghe ừ. đúng không đúng Hồi xưa mới qua mình ngang hơi sợ bây giờ cái quen rồi ừ. Dạ, dạ. mua chân gà về kìa rồi ăn để chạy bão <laughs> không chạy cũng mua không chạy cũng mua bữa nay đi chợ không chạy cũng mua ừ. con con sợ chơi chiêu thôi hả à. con lần trước cái vui lắm ừ. bảo ờ, ơ mà cái ờ, nó nói chạy vô tham bà phải không ừ. cái đầu cái tối sáng chủ nhật cái đầu cái chỉ xe chạy qua bên Orlando tối là nó chĩa qua sẵn ngoài Orlando nằm ngay trung tâm con như nè chạy nè nó cái này là con lười bầm lười bầm yeah. Dạ. tao bầm chưa tao cắt tao bầm trời ơi mua cái tốn tiền kệ dạ. này của chị con ông tôi nốt nói giá trả cái đó là 235 đồng Ồ, cái này mua ít hơn trước vậy giờ cái gì cũng lên hết trơn chỉ có lương là không lên còn, cả không lên nữa stuck đúng không nó rớt thê thảm luôn mua vô cái nào rớt cái nấy mua vô cái nào rớt cái này Thank you. có mấy anh chị ờ, tiểu bang khác qua ừ. cái ờ, thì chưa biết tiệm Việt Nam á bỏ mình quay cái video bỏ lâu lắm rồi mới qua cái ờ, gì à, thấy lâu lắm rồi mới làm lại làm lại à. cái này còn hai, hai cái đi đi nha cái, này của mẹ đó hả không luôn là của ảnh á bà của con dạ mẹ mẹ cho tới đây nè cái này ừ, con này đúng cô này ok nè hả còn nữa mẹ ra còn bỏ thêm đồ nữa các anh chị về tham bà đi chợ Việt Nam thì à, ghé qua tiệm này ăn buổi sáng ăn sáng cũng à, ngon lắm mấy à, món bình dân ngon à ngon lắm ở nhà nấu xưa là Sài Gòn ly mà Sài Gòn ly nó giờ vừa hướng bên kia kế bên hay qua con đường thôi bây giờ chỗ này Liên Hoa đã lấy lại rồi expand ra bên đây luôn cái tiệm mình nó chạy tiệm ba, ba gian một gian hai gian ba gian tiền à, cũng được thôi mà nó bán tương đối đủ đồ ăn bên này cũng có cái chỗ à, bán giá máy bay giữa à, cái tiệm vàng nguyên cấp xe để tông trong này rồi còn trong này nữa nè gạo tôm gạo tôm lum la cho đồ ăn địa chỉ đó tôi để luôn cái <laughs> về wow. thường cha chủ nhật á xuống ở đông lắm ừ. bữa nay thứ bảy cũng đông nay thứ bảy mình cũng đông người á hả đâu đầy người chứ Đường 25 sen đâu đây nhiều quá mẹ Còn để để lâu khi dùng bỏ Bắc Kinh Vậy hả? Vô mấy cái mô Cà. Dạ. Ăn bắp không? À. Mua mấy trái bắp Bắp giờ cũng lên giá nè giờ dạ, khỉ dựng lên giá chứ ngày ừ. xưa mấy xương bò cái hộp xương bò chưa có 7 đồng mấy giờ nó bán ừ. 9 đồng mấy 10 đồng gì cũng lên khỉ gì cũng lên giống như cái chai nước ờ, chai nước dừa không ừ. ngày xưa là ăn chai ăn gì đồng 19 giờ là ăn đồng 79 ừ. oh, cái đó là lên khủng bố luôn á lên tới mười ờ, gần năm mấy sen lên được thì nó không có xuống đâu xuống đâu nè trời nó lên để kiếm tiền nó không báo gì nó xuống tay mới về tới nhà và đem đồ vô mấy chốt ốp bà nội bên kia giờ mình đem những đồ vô nhà